à, rất là vui hôm nay thấy à, Huyền có góp mặt vào một cái chương trình sự kiện bốc thăm của công ty thì Huyền à, có cảm nhận như thế nào khi mà mình tham gia cái sự kiện này có hồi hộp hay không? Chúng em rất là hồi hộp, rất là vui à, vì à, cái sự kiện là Sackbot này á chỉ dành cho những nhân viên xuất sắc của cái tháng 12 năm 2022 à. và đến cái tháng 2 này là tất cả mọi người đều à, được uh,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 chị chưa? Đi thăm cái dạ, em thăm Có bên đây. Chị Huyền. Cái gì? Ai? Ai? cái giải nhất là giải bao nhiêu và Huyền có mong đợi cái giải nhất đó hay không? Giải nhất đó là một chiếc xe Ecolat Wow. Nói chung em cũng rất là mong đợi Tại vì à, năm 2021 thì em đã từng trúng mà giải à, iPad 1, à, 11 Pro rồi đó là một sự may mắn năm nay thì em à, cũng hy vọng rằng may mắn nó sẽ lặp lại với em trong năm 2020 dạ, ngoài ngoài cái ờ, ờ, là cái iPhone ra thì mình còn cái uh, giải đặc biệt nào mà có thể là gọi là hấp dẫn hơn nữa không đó là một chiếc iPhone 14 à iPhone 14 không rồi, quá tuyệt vời hai cái giải này là cực kỳ hấp dẫn luôn rồi đó và chắc có những cái công ty nào mà đầu năm mà tổ chức những cái chương trình hấp dẫn như uh, ờ, AI vâng. Việt Nam không? xác, chính xác. Theo như Huyền thì Huyền cảm nhận như thế nào khi mà Huyền làm việc tại ERA Việt Nam và cái môi trường nó có phù hợp với Huyền hay không? Thực ra cái môi trường làm việc của ERA Việt Nam là một cái môi trường rất là tốt có thể nói rằng tốt trước à, tốt nhất từ trước đến nay so với tất cả những cái công ty truyền thống mà em được biết à. à công ty bên mình thì về thời gian à, rất là tự do à, sản phẩm thì nhiều dạ. và cái chương trình dành cho nhân viên á à, lúc nào cũng được uh, tăng lên tăng lên tức là mỗi một uh, thời kỳ mỗi một uh, giai đoạn mỗi một uh, quý của mỗi một năm thì ban lãnh đạo công ty đều cân nhắc và sẽ đưa ra được uh, nhiều cái chương trình bán hàng mà rất là hấp dẫn à, sắp tới thì à, công ty có nhiều chuyến à, cho nhân viên đi du lịch nhất là Singapore nè Mỹ nè chắc là anh là theo suy nghĩ là Huyền chắc ăn là một trong những là bestseller nằm trong đó rồi và những cái chuyến đi đó chắc anh là sẽ là ừ, Huyền tham dự vô không Huyền ờ, trước mắt thì à, em được biết là Singapore là chắc chắn rồi yeah còn Mỹ thì chưa biết yeah. cái này sẽ còn chờ vào cái buổi của VNVC xảy ra ngày mùng 7 à, tháng 3 sắp tới dạ. thì mới biết được là best seller được à, xuất đi Mỹ là ai Wow, chắc là phòng mong chờ sắp tới một cái sự kiện cực kỳ lớn hơn nữa, dạ. hoành tráng hơn nữa Đó là VNVC đúng không? VNVC ngày mùng 7 tháng 5, tháng 3 năm nay Rồi, cảm ơn Huyền đã chia sẻ những thông tin cực kỳ thú vị về cái công ty bên uh, Việt Nam ha chúc uh, chúc Hường có một à, à, trong à, năm mới này có bán được nhiều sản phẩm trong năm 2023 thì cực nhiều nhiều điều và có một cái chuyến đi Mỹ và là trọn vẹn cùng với công ty Aira mình. Rồi, ờ, em cảm ơn anh. Rồi, chúc mừng bestseller nha. Giải 6 của mình là một combo áo vest EA cộng 2 áo polo EA. Dạ rồi, giải 5 là một máy lọc không khí hiệu sáp với trị giá là 4 giải ba một chiếc iPad Gen 9 phiên bản 64 GB trị giá 8 triệu đồng giải nhì giải nhì cao hơn một xíu một cái iPad 10 tháng 9 2022 64 GB trị giá 15 triệu giải nhất Vỗ tay mạnh đấy cả nhà Giải nhất iPhone 14 phiên bản 100 7 của buổi bốc thăm ngày hôm nay xin trân trọng kính mời giám đốc khối chị Nguyễn Thanh nga và anh Huỳnh Thanh Hải